Hello, xin chào các bạn nhé Chào các bạn quay trở lại với kênh H5 TV2 của mình Và cũng là kênh Phạm Hưởng Vlog Thì cuộc đời của mình năm nay cũng gần 40 nồi bánh trưng các bạn ơi Các bạn à, thấy à, những cái clip của mình chia sẻ mà hay, ý nghĩa Thì các bạn cho mình một like, đăng ký kênh Và chia sẻ clip cho mọi người cùng xem nhé Thì hôm nay quay trở về vấn đề mình chia sẻ về cái tiếp theo về cái phong thủy phong thủy hướng nhà xây của tuổi 1969 kỷ dậu nhá cùng một số chú là tuổi 1969 tuổi kỷ dậu về hướng nhà xây phong thủy hướng nhà xây như thế hướng nhà xây về hướng nào cho nó sẽ tốt nhất và à, cái à, chia sẻ cho các bạn về vấn đề là phong thủy phong thủy để chúng ta chấn chặt lại ngôi nhà khi chúng ta xây nhà sai hướng và phong thủy vật phẩm phong thủy để gia tăng thêm sự công dân tài lộc gia tăng thêm sự vượng tài cho gia chủ nhé rồi là vật bán mận của tuổi um, kỷ dậu rồi là màu sắc phong thủy rồi là vòng phong thủy của tuổi kỷ dậu luôn mình sẽ chia sẻ hết tất cả trong clip này luôn nhé thì cái tuổi kỷ dậu của mình trên năm 1969 kỷ dậu quẻ của mình là quẻ quẻ mận tốn mộc nghĩa là khỏe mạnh là cung tốn mộc thì tốn mộc ở đây thì có nghĩa là cung tốn ở đây có nghĩa là hướng nhà xây sẽ là hướng à, đông đông nam đây là là hướng nhà xây sẽ nhà hướng đông nam đấy các bạn thấy không đây là hướng đây là hướng chắn à, chắn chắn đông này đó hướng này là hướng nam này và cái quẻ của mình là cung là cung tốn này đó các bạn thấy không cung này là cung tốn thì có phải đây là đông bắc không à, đông nam không hướng đông đây hướng nam thì đây cung tốn đây thì nó là hướng đông nam nhá đó mỗi một cung một mệnh thì có bốn hướng tốt để xây nhà và bốn hướng xấu không nên xây nhà cái hướng đầu tiên tốt nhất của tuổi kỷ dậu lam mạng 1969 này đó là hướng đông lam là phục vị là tốt nhất hướng thứ hai đó là hướng chắn lam là thiên y rất là tốt hướng thứ ba là hướng chắn đông là duyên niên rất là tốt và hướng cuối cùng đó là hướng chắn bắc là sinh khí rất là tốt Đấy. thì thuộc đông tứ mệnh nhà hướng bắc thuộc đông tứ trạch nhá đó đây là bốn hướng tốt xây nhà của tuổi kỷ dậu 1969 lam mạng nhá rồi mình chia sẻ cho bạn về bốn bốn hướng xây nhà không tốt bốn hướng không nên xây nhà của tuổi kỷ dậu nhé đó là hướng tây bắc là họa hại đông bắc là tuyệt mệnh tây nam là ngũ quỷ và chắn tây là lục sát đây là bốn hướng xấu không được xây nhà của tuổi kỷ dậu lam mạng nhé rồi thì mình chia sẻ luôn về cái màu phong thủy của chúng ta ngũ hành của bạn 1969 kỷ dậu này đó là đại trạch thổ đất nền nhà đại trạch thổ thì màu phong thủy của bạn đó là màu đỏ hồng tím màu vàng và màu nâu đất năm màu tương đây là năm loại màu tương sinh và tương hợp của tuổi kỷ dậu nhé mạng thổ thì bạn nên sử dụng những vật phẩm phong thủy theo màu sắc của mình đó là đỏ hồng tím vàng và màu nâu đất năm màu và bạn hãy để ý cho mình bị cấm kỵ đó là màu xanh lục bạn bị khắc kỵ bởi màu xanh lục là bởi cái màu lá cây cái màu xanh lục là màu lá cây nhé mạng thổ sẽ bị khắc kỵ bởi màu xanh lục bạn không nên sử dụng những màu xanh lục liên quan đến màu xanh lục để làm phong thủy không có tốt tại vì mình bị kỵ bởi màu xanh lục nha đấy rồi thì mình chia sẻ cho các bạn luôn về ba hướng chấn chặt lại ngôi nhà thì thời thì khoảng chục năm hai chục năm về trước thì à, có một số người thì đã xây nhà rồi mà hiện nay thì phong thủy của phong thủy nhà đất của à, Việt Nam chúng ta thì nói chung là bây giờ đã phổ thông rồi đó nhà nhà phong thủy người người phong thủy và những các địa ốc những nhà đầu tư vào địa ốc người ta cũng xây nhà theo phong thủy theo 12 con giáp đó thì tại vì sao tại vì thì tại vì là phong thủy coi bây hiện nay thì nói chung là ở Việt Nam mình là phong thủy có ý nghĩa rất cực kỳ là quan trọng đối với đời sống của con người Việt Nam đấy thì uh, các bạn mà lỡ xây nhà mà sai hướng rồi thì mình chia sẻ cho các bạn ba phương pháp để giải hóa giải cái ngôi nhà xấu của chúng ta và gia tăng thêm sự tài lộc phượng tài cho gia chủ nhé mình xin chia sẻ cái hướng đầu tiên là hướng thứ nhất đó là cái hướng thứ nhất này phương pháp thứ nhất này dành cho những người nông thôn những người nông thôn thì nói chung là đất cực kỳ là rộng đất rộng Đấy. thì bạn có thể mở thêm một cửa tiếp theo đó là cửa đằng sau nó gọi là mở thêm một cửa hậu ví dụ như bạn hiện tại đang xây nhà ở hướng chánh tây xây nhà ở hướng chánh tây là hướng ờ, lục xác là không tốt bạn có thể mở thêm cái cửa hậu đằng sau thì đó là hướng tránh đông cũng cực kỳ là tốt cho bạn nhé thì ờ, bạn lên mở cửa sau bạn không nên là không được không được mở cửa mà song song với cửa chính nhá Đấy, từ đằng trước mà nhìn xuống đằng sau là không được nhìn cửa hậu không được nhìn thông tuôn cửa hậu về mặt phong thủy thì cực kỳ là xấu không tốt thì bạn có thể mở cửa thế này đó xéo xéo như thế này mở cửa hậu xéo xéo như thế này nhé không được song song với cửa chính thì phải như thế này đó là phải xéo xéo như này thì đó bạn mở thêm một cửa đằng sau như vậy cái phương pháp mở thêm một cửa này thì nó có tác dụng như sau thì hiện tại ngôi nhà chúng ta đã có hai cửa đã có hai hướng thì dĩ nhiên là một hướng tốt và một hướng xấu thì dĩ nhiên là cái cái cái cái cái, cái, cái ngôi nhà đã được cân bằng ngôi nhà đã được cân bằng nhé yeah và đã được hướng tốt cái, cái những từ trường của hướng tốt nó vào trong nhà và đã xua đuổi đi những cái cái từ trường của âm binh âm khí của hướng nhà xấu ra ngoài còn là để cân bằng không cho từ trường xấu những âm binh âm khí những bọn à, ngũ quỷ nó vào trong nhà nó quấy phá gia chủ nó sẽ phương pháp này là cân bằng ngôi nhà và xua đuổi những tà ma âm khí nó sẽ không hại lắm nó không hại đến gia chủ cái phương pháp này thì nói chung là cái ngôi nhà của chúng ta là không tốt mà cũng chẳng xấu có nghĩa là ngôi nhà được trung bình bình thường nhá đó là phương pháp thứ nhất dành cho những người nông thôn mình xin chia sẻ luôn cái phương pháp thứ hai dành cho những người thành thị thành phố đất thì chật người thì đông không thể nào mở thêm một cửa hậu được không thể mở thêm một cửa hậu được nữa đấy thì mình chia sẻ phương pháp thứ hai đó là chúng ta dùng miếng thảm trải nhà để chúng ta lót cái nền nhà từ đằng trước ra đằng sau lót hết cái nền nhà các bạn nên nhớ là mua cái miếng thảm trải nhà thì phải mua theo màu sắc phong thủy của chúng ta nhé thì dân miền Bắc thì về cái miếng cái miếng lót nền nhà này thì dân miền Bắc hay sử dụng vào mùa đông tại vì cái mùa đông của chúng ta nó rất là là lạnh nên là dân miền Bắc hay mua miếng thảm trải nhà đó để nót nền nhà để à, chúng ta đi lại cho nó ấm ấm cái chân chân chúng ta không bị lạnh còn dân miền Nam thì thường thường hay sử dụng cái miếng thảm trải nhà này để lót cái nền nhà và trang trí cái nền nhà cho nó đẹp đó là về mặt phong thủy thì các bạn nên mua màu sắc phong thủy theo bảo mệnh của chúng ta bạn là tuổi kỷ dậu ngũ hành làm mận thổ thì màu sắc tương sinh tương hợp đó là đỏ hồng tím vàng và màu nâu đất bạn có thể mua màu tím hoặc màu vàng hoặc màu nâu đất thì nhé thì bạn nên mua màu tím cho đẹp bạn mua miếng thảm trải nhà màu tím và bạn lót hết cái nền nhà lót hết cái nền nhà luôn kín nền nhà luôn cái phương pháp này thì cũng giống như phương pháp thứ nhất nó để là cân bằng ngôi nhà và xua đuổi những từ trường âm binh âm khí ra khỏi nhà nhá xua đuổi những tà ma âm khí của hướng nhà xấu không vào được trong nhà để hại gia chủ xua đuổi được thì phương pháp này không giống phương, giống như phương pháp thứ nhất đó là để cân bằng lại ngôi nhà và xua đuổi những tà ma âm khí thì nó cũng không có tác dụng là thu hút công nhân tài lộc cũng không có tác dụng là thu hút công nhân tài lộc nhé. mà cái ngôi nhà này không tốt mà không chảnh xấu gọi là ngôi nhà bình thường rồi xin thưa các bạn mình chia sẻ phương pháp thứ ba này nó mới cực kỳ là hữu hiệu và toàn vẹn phương pháp thứ ba thì chúng ta đây ở đây mình chia sẻ bạn về hai cái vật phẩm phong thủy này là phương pháp thứ ba để chấn chặt lại ngôi nhà cái quả cầu phong thủy này hầu như là ai cũng biết cái quả cầu phong thủy này cái quả cầu phong thủy này có tác dụng đó là tạo ra từ trường dương cực kỳ kỳ lớn xua đuổi tà ma âm khí và giúp sự gắn kết của gia đình vợ chồng và các thành viên trong gia đình rồi là giúp cho cái mối quan hệ làm ăn được lâu dài được vững chắc nha rất là tốt về cái cái cái cái, cái này nó còn có phương nó còn có tác dụng nó là chấn chặt lại ngôi nhà xua đuổi tà ma âm khí cái còn hang động thợ âm tím này có tác dụng như sau nó là thu hút công nhân tài lộc vượng tài cho gia chủ ngoài cái công năng đặc dị về thu hút công nhân tài lộc và vượng tài cho gia chủ nó còn có tác dụng đó là xua đuổi được những tà ma âm khí bùa yêu bùa ngãi trong nhà mà ai bị bùa ngãi thì nó có tác dụng là xua đuổi được những cái ờ, cái bùa ngãi đó rất là tốt cho chúng ta nhé rồi xin thưa bạn các bạn mua vật phẩm phong thủy như thế này mà các bạn về trưng bày ở đâu nó mới là quan trọng mình sẽ chia sẻ các bạn luôn thì vật phẩm phong thủy này chúng ta nên đặt ở bàn làm việc của gia chủ hoặc là bàn tiếp khách của gia chủ nhé tránh trường hợp không được đặt những vật phẩm phong thủy này ở góc bếp hoặc là góc nhà nó cực kỳ là xấu nhé rồi xin thưa các bạn các bạn nên mua cho mình hai cái quả cầu mua hai quả cầu phong thủy như thế này và kích cỡ của nó là trên dưới 3 kg một quả mà giá tiền của nó cũng trên dưới 3 kg một ờ, cũng, cũng trên 3 triệu đồng trên dưới 3 triệu đồng một quả cầu và hang động thận ăn tím này các bạn mua cho mình một hang động thận ăn tím này giá tiền cũng như vậy tổng 3 sản phẩm này trị giá không tới 10 triệu đồng nói chung là nó cũng không có tốn kém gì mấy đâu các bạn trong khi đó nó đã giúp cho chúng ta về cực kỳ là hữu hiệu về chấn chặt ngôi nhà xua đuổi tà ma âm khí rồi giúp chúng ta về vượng tài phát tài Đấy, gia tăng thêm sự công dân tài lộc rồi là gắn kết giữa gia đình gắn kết thành viên rồi gắn kết lại những bạn bè những mối làm ăn của chúng ta cực kỳ là hữu hiệu cực kỳ là hữu hiệu các bạn không tin các bạn có thể để ý đi trong các ngân hàng trong các ngân hàng người ta hay thường thường hay để trưng bày một cái quả cầu phong thủy như này ngân hàng lớn để làm gì để người ta gia tăng thêm sự may mắn của cái ngân hàng đó và chấn chặt lại cái ngân hàng đó cho nó vững chắc ngân hàng đã vững chắc sẽ không bị phá sản và một điều quan trọng nữa là các nhà đại gia những nhà tỷ phú các nhà tỷ phú hay thường thường sử dụng những cái quả cầu này trang trí ở trong ngôi nhà của người ta để làm gì để gia tăng thêm sự may mắn gia tăng thêm sự gắn kết các mối làm ăn rồi là rồi ngoài cái vật phẩm này người ta còn sử dụng đó là những cái loại mà uh, con rồng con phượng bằng đá làm bằng ngọc bằng đá đấy nó là về phong thủy cực kỳ là hữu hiệu còn một vấn đề này các bạn chưa để ý nhiều người không để ý tới cái vấn đề này thời vua chúa từ hồi xưa thời vua chúa mà đã biết sử dụng những cái ngọc loại ngọc đá quý như này để dùng cái làm ngọc ấn ngọc tỷ của hoàng thượng ngọc ấn ngọc tỷ của hoàng thượng rồi là những con rồng con phượng trong trong ờ, hoàng gia trong trong cung điện trong ờ, của hoàng thượng rồi là những cái trang sức của hoàng hậu công chúa rồi là những miếng ngọc bội của hoàng tử và thái tử hay dắt ở lưng quần thì các bạn cứ để ý đi tại sao người ta biết sử dụng những loại ngọc đá này để sử dụng trang trí về trang sức rồi nào để làm những loại mà trang trí trong ngôi nhà ta tại vì nó có một tác dụng gì đó cực kỳ là tốt cho những người sử dụng thấy nó thì người những người đại gia những người giàu có mới sử dụng tới nó thì các bạn đấy tại vì các bạn tại vì nó có một công năng đặc dị cực kỳ là tốt giúp hỗ trợ cho những người hỗ trợ cho con người chúng ta cực kỳ là về mặt tinh thần nói về mặt tinh thần nói về mặt là à, tiền tài vựng tài cực kỳ là tốt luôn về những vật phẩm như thế này đó các bạn cứ để ý đi vua chúa người ta đã biết sử dụng thì cái về cái vật phẩm này thì ở hiện tại ở thị trường Việt Nam không có hiếm đâu bây giờ nó phổ thông rồi hầu như là ai cũng biết về những vật phẩm phong thủy như thế này nhé rồi xin thưa các bạn cái tuổi kỷ dậu 1969 nam mạng này cái Phật bản mệnh là Phật bản mệnh như thế nào thì Phật bản mệnh của bạn là Phật Độc Minh Vương các bạn ra cửa hàng đá phong thủy uy tín trên toàn quốc và ra đó hỏi người ta bán cho tôi một Phật bản mệnh của tuổi kỷ dậu của tuổi dậu người ta tự khắc đưa ra cho mình Phật bản mệnh đó là bất động minh vương bạn có thể mua cái màu như thế này đây là màu vàng hoặc màu vàng nâu đất bạn cũng có thể mua màu đỏ hồng tím tùy các bạn nhé đó thì cái thuật bản mệnh này nó giúp cho chúng ta có thể là tốt giúp cho chúng ta về cái về về về về về về, về cái nhận thức tốt hơn và đầu óc sẽ thông tháo hơn khi chúng ta mà bị gặp những người bạn xấu rủi rủ dê làm những việc xấu nên mình sẽ có cách nhận thức và hiểu biết thêm nhiều hơn nữa để tránh xa những người bạn xấu đó ra và còn có tác dụng đó là phù hộ độ trì cho chúng ta đó là Phật bản mệnh của chúng ta mỗi một cung một mệnh đều có một cái Phật bản mệnh riêng của chúng ta nhé các bạn lưu ý cho mình nhé thì chúng ta lên sắm cho mình một cái Phật bản mệnh như thế này để chúng ta đeo ở cổ như thế này nhé cực kỳ là tốt cực kỳ là tốt đó mình cũng đang sử dụng rất cực kỳ là hữu hiệu nhé rồi thì bạn nhớ mua theo màu sắc phong thủy của mình nhé màu sắc phong thủy của bạn đó là đỏ hồng tím và màu nâu đất thì đây bạn sử dụng cái màu này quả cầu bạn sử dụng được cái màu hồng như thế này Đấy, hoặc là màu tím như này thì cái, cái hang động thật ăn tím này thì nó không có khắc kỵ cái tuổi nào mạng nào cả nó chỉ có quả cầu này thì chúng ta nên lựa chọn theo màu sắc phong thủy thì chúng ta nó rất là nhiều nhiều màu sắc để chúng ta lựa chọn nhé đấy rồi tiếp theo đó là vật phẩm tiếp theo đó là vòng phong thủy vòng phong thủy của tuổi kỷ dậu 1969 làm mạng thì bạn có thể mua theo màu sách như thế này hoặc là mua màu hồng màu đỏ màu tím màu vàng màu nâu đất thì đây màu vàng nâu đất đây bạn có thể mua này các bạn nên lưu ý cho mình khi chúng ta mua cái vòng phong thủy này thì chúng ta nên lựa chọn đếm tổng số hạt của vòng này là bao nhiêu và chia cho 4 chia 4 mà dư một hoặc hai thì chúng ta mới được sử dụng nhé người ta nói là vòng tuần hoàn luân hồi con người được sinh ra và lớn lên và lão nó thọ thứ ba là bệnh tật và thứ tư đó là tử thì chúng ta lên đếm tổng số hạt là bao nhiêu chia 4 dư một hoặc hai thì chúng ta mới được sử dụng một là cung sinh hai là cung não đây là hai cung cực kỳ là đẹp cho chúng ta sử dụng nhé đó thì vòng phong thủy này có tác dụng như thế nào công năng đặc dị của nó ra làm sao à, mình xin chia sẻ luôn ví dụ như hôm nay chúng ta đi thăm người thân ở bệnh viện hoặc là đi ngang qua nhà xác đi nghĩa trang hay đi đám ma đám đám ma đám rỗ gì đó chúng ta nên chuyển vòng phong thủy sang bên tay phải chúng ta để đeo để chúng ta đeo khi cái vòng phong thủy này mà chúng ta đã mua ở cửa hàng uy tín trên toàn quốc thì nó đã được niệm chú và được khai quan mở khai quan về công nhân tài lộc rồi và được niệm chú và cái công năng của nó là đã đã có từ trường dương cực kỳ lớn mà khi chúng ta kết hợp với bàn tay phải của chúng ta chúng ta đeo nó thì nó tạo ra từ trường dương cực mạnh cực lớn thì khi chúng ta đi vào những nơi âm binh âm khí như vậy những, những tà ma âm khí như vậy nó mình đã trong, trong người mình đã tạo ra từ trường dương cực lớn phát ra một ánh sáng gì đó thì dĩ nhiên cái bọn tà ma âm khí rất kỳ cực kỳ là sợ những ánh sáng như vậy nên là nó sẽ tránh xa chúng ta ra nó sẽ không đeo bám chúng ta nó sẽ không hại được chúng ta khi chúng ta đi vào những nơi âm binh âm khí như vậy Đấy, các bạn hiểu không đó về tâm linh nên là chúng ta lên chuyển vòng phong thủy sang tay phải khi chúng ta đi vào những nơi như vậy còn chúng ta khi đi à, làm việc đi công tác hay đi du lịch hay đi đám cưới đám hỏi thì chúng ta hãy chuyển vòng phong thủy sang bên tay trái để chúng ta đeo thì chúng ta đeo vòng phong thủy mà đeo bên tay trái như thế này thì nó sẽ giúp chúng ta là gặp gỡ được những công việc tốt gặp gỡ được những người bạn tốt gặp gỡ được những những điều tốt đấy và hạn chế được những sự rủi ro khi chúng ta lưu thông trên đường à, cực kỳ là tốt đấy, thì nói chung là vòng phong thủy chúng ta tùy tùy cơ ứng biến tùy lúc mình đi đâu mình khi mình xác định hôm nay đi đâu thì chúng ta sẽ chuyển vòng tay phong thủy sang tay nào để chúng ta đeo thì sẽ tốt hơn nhá chúng ta phải năng động như thế thì sẽ tốt hơn đấy hết mình xin thưa các bạn là các bạn nên lưu ý là không được mua vòng phong thủy hai vòng mà đeo hai tay về mặt phong thủy nó rất là xấu không có tốt nên không được mua vòng phong thủy mà mua hai vòng mà đeo hai tay chúng ta chỉ nên đeo được một tay cho dù các bạn mua hai vòng như như, như mình thế này chúng ta cũng nên đeo một tay mình đây mình mua hai vòng cực kỳ là thích phong thủy nhưng vẫn mua hai vòng để đeo cho là đẹp thì cũng chỉ đeo một tay mà lưu ý đặc biệt là như thế này chúng ta mà đeo hai vòng trên một tay này chúng ta phải mua cái, cái loại vòng có số hạt đó là 21 hạt mỗi một vòng này là 21 hạt tổng cộng của nó vào là 42 hạt nó vẫn là cung sinh khi chúng ta sâu thành một chuỗi phong thủy thì nó sẽ vừa khít cái cổ của những đứa bé được chào đợi được mới sinh ra đeo vào cổ cổ cực kỳ là vừa vừa và đẹp thì nó vẫn là công sinh về ý nghĩa như vậy và những cái vòng chuỗi mà các nhà sư hay cầm để niệm Chúa niệm Phật đó đó thì các bạn nên lưu ý mình là cái số hạt vòng phong thủy cực kỳ là quan trọng đối với chúng ta không riêng gì các bạn cho dù chúng ta mà mua những vòng phong thủy như thế này mà chia hết cho bố là cung tử nhưng chúng ta không nên đeo nhưng khi chúng ta mà ngồi niệm Phật chúng ta có thể cầm trên tay để chúng ta liệm để chúng ta liệm thì nó vẫn hữu hiệu vẫn tốt vẫn đem lại sự, sự bình an và may mắn cho chúng ta về cái vòng số hạt chẵn mà chia hết cho 4 thì chúng ta chỉ sử dụng được ở chỗ khi chúng ta cầm những loại vòng phong thủy như thế này mà chúng ta niệm Phật thì nó rất là cực kỳ là tốt nhưng chúng ta không nên đeo không nên đeo đi ra ngoài chúng ta chỉ để ở nhà và khi nào chúng ta niệm Phật niệm Chúa chúng ta cầm tới nó thì cực kỳ là tốt vẫn bình thường không có xấu nhé các bạn lưu ý cho mình về vấn đề này thì đó cái clip của mình hôm nay chia sẻ về phong thủy tự hướng nhà xây của tuổi kỷ dậu 1969 nam mạng và Phật bản mệnh vòng phong thủy màu sắc phong thủy và những vật phẩm phong thủy để chấn chặt lại ngôi nhà của chúng ta đến đây là kết thúc thì các bạn mà thấy cái clip của mình mà hay ý nghĩa thì các bạn cho mình một like và đăng ký kênh chia sẻ clip cho mọi người cùng xem nhé thì xin thưa các bạn còn cái phần thiếu sót gì đó thì mình sẽ chia sẻ thêm ở dưới phần mô tả các bạn có thể xem ở dưới phần mô tả để biết thêm thông tin về cái tuổi của mình nhé về phần mô tả thì cái clip của mình là xin đến đây là tạm dừng tại đây Đấy, các bạn nhớ ủng hộ đăng ký kênh cho mình thì để mình cái kênh mình được phát triển mình có động lực mình sẽ làm nhiều cái clip hay nữa để chia sẻ cho các bạn nhé Xin chào tạm biệt các bạn nhé à, Xin chào tạm biệt nhé